Xin chào quý vị và các bạn đã đến với đến máy Cường Linh Vâng hôm nay chúng tôi đem đến với các bạn máy ép cám viên trục đứng Đây. máy thiết kế khá là gọn máy sử dụng motor 4 kg 105 dây đồng Đấy. đây là các thông tin thông uh, số của máy Đấy. máy ép cám viên trục đứng mà máy là UNS 150 điện áp là 220V động cơ là 4 kW nhé bảo hành cho bác bà con 12 tháng đấy sản phẩm khá là tiện lợi nó chuyển động qua trục không phải là dây bu loa như các máy thông thường đem lại độ bền nó cao máy độ độ bền của máy cao hơn đấy thì máy gồm các phần như là motor bộ chuyển động và đây là cái à, phần ép cám này đây là cái phếu của nó khá là to ở trong có hai con lô này đấy trong quá trình uh, máy vận hành thì uh, con lô này nó sẽ nó xoay và nghiền các uh, nguyên liệu đấy. máy thì ép được uh, khá là nhiều nguyên liệu khác nhau ví dụ như nguyên liệu thô thì bao gồm như uh, hạt ngô này hạt thóc này rau củ quả này đấy gọi là củ lục bình này cua cá này ốc tôm này đấy và các nguyên liệu khác được ờ, sơ biến như là ờ, được ờ, sơ chế như là cám ngô này cám gạo bá bia bá đậu nành và các thứ nguyên liệu khác nhau và có thể nó có thể ép trộn chung với nhau nhé đấy tùy theo bà con có những nguyên liệu nào có sẵn ở nhà mình có thể bỏ vào thì trộn chung thì nó có thể ép ra cám viên luôn máy thì dùng motor 4 4 kW à, tốc độ là 1400 vòng một phút đấy máy có thể thay đổi được à, cái mặt sàng ép này nhé nó các cỡ như là 2 mm này 3 mm 4 mm 5 mm tùy theo à, quý vị muốn à, cái hình thù của cám viên nó ra ép nhỏ hay là to thôi đấy để phù để phù hợp với cái việc chăn nuôi của mình mà vâng tổng thể con máy như thế này đấy máy được ờ, lắp thêm một con à, một cái bộ phận automat này đấy để à, trong quá trình mình sử dụng mà điện có vấn đề gì thì nó sẽ tự ngắt để à, đảm bảo là motor mình độ bền nó cao không để cháy motor đấy sàng ép với quả lô thì mình có thể điều chỉnh được cái cự ly giữa quả lô với sàng ép này nhá đấy vì trong ờ, quá trình mình sử dụng thì máy có độ dung nhất định ấy thì ờ, quả lô với thằng ép sẽ có ờ, nó sẽ dán ra đấy nó xa xa ra ra thì mình có thể siết con ốc này đấy hai bên hai con ốc để siết quả lô để gần với mặt sàn tất nhiên là không không không không nên siết sần sát quá nhé thì trong quá trình sử dụng thì cái này sẽ nó sẽ cọ sát vào nhau thì nó làm nhanh mòn cái sàn cũng như quả lô luôn đấy thì uh, trọng lượng của con máy là gần 80 cân đấy nó khá là nặng nên uh, chúng tôi có uh, cái thêm uh, cái bánh di chuyển như thế này để trong quá trình mình sử dụng thì có thể uh, đưa đưa tới đưa lui đấy máy khá dễ dàng trong quá trình mình sử dụng thì uh, một thời gian lâu dài ấy, thì mình nên uh, bảo quản máy bằng cách uh, tra dầu nhất vào máy để uh, cho uh, cái vòng bi các thứ bộ phận của máy nó hoạt động êm ái hơn nó không bị uh, nhanh hỏng độ bền tuổi thọ nó cao uh, trong quá trình mình uh, trộn uh, nguyên liệu ấy thì uh, uh, khuyên của nhà sử dụng thì là đồ ẩm khi mình pha pha trộn nguyên liệu thì tầm khoảng 10 đến 20 phần trăm đấy là đồ ẩm để uh, giúp cho cám thứ nhất là nó không khô quá không không chuyển quá đấy để ờ, thức ăn ờ, gia súc có thể ờ, ấy mình mình sau khi mình ép cám thì cá viên mình sẽ đưa cho thức cho <laughs> gà vịt dầu ăn luôn trong quá trình sử dụng thì quả lô này nó va chạm vào cái sàng này thì, thì có một nhiệt độ nhiệt độ nhất định nhá, là khoảng 60 70 độ gì đấy thì uh, giúp cho cái cám viên mình uh, có một độ chính nhất định mình có thể uh, cho gà vịt hoặc là các uh, động vật mình chăn nuôi ăn luôn nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ờ, sức khỏe gì của động vật mình nuôi vâng đây là cái sàng ờ, của nó này đấy nó thiết kế ờ, cải tiến hơn các dòng trước là nhiều lỗ hơn đấy đem lại năng suất nó cao hơn với cả thiết kế là cái lỗ của nó là như hình phếu ở hai đầu này đấy sẽ làm cho cái cảm viên của mình đem ra sản phẩm mình nó chắc chắn về dễ bảo quản hơn đấy nó là bằng sắt nhé khá là chắc chắn Vâng, quý vị có nhu cầu muốn mua máy nghiền ép cám viên thì à, liên hệ với điện máy Cường Linh địa chỉ 9523 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để góc màn hình 0339 039 968 chúng tôi có thể à, ship hàng toàn quốc hàng đến nơi các bạn có thể cắm điện kiểm tra máy móc đúng như chúng tôi quảng cáo thì mới nhận hàng và thanh toán với vận chuyển đấy cảm ơn quý vị và các bạn